video đó là Duy Nguyễn dặn tụi mày quay tụi bay đứng một chỗ thôi tại vì tụi bay mà đi một cái một á lỡ video nó giật một cái cho nó tụi bay hát ôi Duy Nguyễn đẩy con nó đẩy con cái ra ghép thành 10 lần ra 10 cái à, mất người tính nó chết luôn em à, à. dạo này có người chê ốm mà nó ngang không chê tôi ngang tôi giám đốc đó ba ở trong video bạn thấy gì vậy thôi chứ ngoài đời chỉ đẹp trai gấp 10 cái này là có lại sành rồi được có được được được. ói cái này là có lại sành rồi không tin cầm tiền tới bbt e xuống tiền đi nạp cạc cho bbt e, thấy gì nguyễn đối với bạn này cái gì đó thẻ visa vip của vietcombank cầm này ra đường không ngán nào hết tại sao tại chúng ta có thể quẹt thoải mái đó chúng ta có thể tới thl tập gym đóng luôn cái gói bt 144 buổi luôn các bạn mà cầm cái thẻ này mà tới thl Gym Center được đối xử như là khách VIP VIP VIP VIP thẻ màu đen có hình rồng nha vô đây quẹt gói 3 năm với à, gói à, BT 144 buổi đó cái này lợi hại lắm để qua bên đi hôm nay làm uh, vlog uh, vlog là gì những màn uh, chém gió của Duy Nguyễn ăn phải cái gì mày tôi quên rồi cái gì gì mà ẻo ẻo ẻo ẻo, ẻo cả ra chữ nè cái gì mà màn hình đen á nói chung là vlog đàm đạo mạng đàm cùng Duy Nguyễn tại sao tại vì hôm nay Duy Nguyễn mới đẩy ngực mấy em đẩy ngực một 110 kg my god Đã lắm, ngạo nghễ lắm Mời mấy em xem clip tại sao Duy Nguyễn tự hào là một gymer gym dành cho cuộc sống thì chúng Duy Nguyễn sẽ phân tích nhưng mà bây giờ mời các bạn lùi lại thời gian năm 2014 quyền thoại ở tại cái phòng gym bên quận 6 nghèo nàn nhưng mà là khởi đầu của Duy Nguyễn nó giống như thầm tân giả trong Tam Quốc vậy đó và bây giờ là Duy Nguyễn có được Kinh Châu, có được Xuyên Thục, có được Hán Trung Ghê chưa, ghê chưa thấy tầm mất máu chưa đó nhìn lại clip đó mời các bạn theo dõi vẫn sợ vậy thì ngày xưa với ngày nay khác nhau cái gì khối lượng tạ ngày xưa 60 kg khối lượng tạ ngày hôm nay 55 kg một tay một tay một tay nhưng mà cái thần thái sao các bạn điều đó minh chứng cho cái gì đúng không ngày xưa làm sao có được cái thần thái đó mà ngày hôm nay có được cái thần thái này chứng tỏ là con đường đi của Di Nguyễn nó đúng rồi đó Diêm phục vụ cuộc sống Đúng chưa? Cho dù tôi là ai đi chăng nữa Thì vẫn có một cái ngạo khí Vô phòng gym ta phải chiến đấu với chiến binh à, Dạo này có người chê ốm mà nó nhan Nó chê tôi nhan Tôi giám đốc đó ba Thấy con giám đốc nào nhiệt tình vậy không? Lại đi Không có khịa tôi hoài nha Thôi Nói chuyện sóc sóc chọc chọc chơi chút đỉnh thôi chứ Di hiền lắm mấy bạn À bây giờ á là tại sao Duy Nguyễn tự hào mình một tay thôi mình lên tả xuống tả nó nhẹ nhàng nó khoan thai bạn thấy đồng ý không cái đó là cái Duy Nguyễn tự hào nhất chứ không chứ, chứ Duy Nguyễn không có tự hào rằng à mình tập nặng rồi mình à, xanh lè xanh lét mặt mày thở hổn hà hổn hển này nọ kia đó nhưng mà cái chính á là lô cáp không lô súp cái này nó quan trọng nó điểm tự hào số 1 nhịn đói tập gym đẩy nặng thần thái các bạn thấy đúng không trong cái video đó thể hiện được những yếu tố đó đó không video đó là Di Nguyễn dặn tụi mày quay tụi bay đứng một chỗ thôi Tại vì tụi bay mà đi một cái một á Lỡ video nó giật một cái nó nói tụi bay hát Trời đất ơi Mấy thằng gato quá mấy em Nó tìm đủ mọi cách đó, nó dìm hàng anh hết nó dìm riết anh muốn sặc nước luôn vậy đó đó nó nói là video giờ đổi góc một cái một nó là hắt ôi Duy Nguyễn đẩy con nó đẩy con cái nó ghép thành 10 lần ra 10 cái đó mất uy tín nó chết luôn em mất uy tín lắm Duy Nguyễn muốn chứng minh cái gì đúng không lô cáp mà vẫn có được cái thần thái lô cáp mà vẫn có được cái sức mạnh mà lô cáp mà vẫn có được sự đẳng cấp xin thưa từ sáng tới giờ chưa hụt cơm được cho bụng bây giờ 5 giờ chiều hơn rồi đó What? <laughs> thì ghê không đó muốn truyền tải thông điệp gì đây khi mà tập gym chúng ta cái ý chí nó quan trọng bạn có dám chơi nặng hay không hả bạn có dám chơi hay không mà khi mà dám chơi chúng ta sẽ đối phó với những con rep đẩy lên như thế nào đó và con người của duy nguyễn vẫn hài hước như xưa vẫn hài hước các bạn video nào lên cũng cười chết được á quỷ hà dạ đau quá à. đau quá à. dạ man nè thấy ghê chưa Đấy còn cái video cách đây 5 năm Nghe nó hài khúc nào ta Thôi thôi được, được, được tao, tao được, được, được đỡ, đừng đỡ Đó, cười chết luôn Chính cái sự thần thái, cái sự vui vẻ đó đó Nó làm cho người của Duy Nguyễn nó chịu được áp lực trong phòng gym trong cuộc sống trong cuộc đời có thiệt mấy thằng trong trong trong gym bích chắc này nó bị thằng nhiều thằng ghét nhất luôn á oh, no. nhiều khi mình cũng muốn làm hài lòng mấy bạn lắm mà không hiểu sao bạn ghét mình nữa tới giờ chưa giải mã được nha mình đẩy cũng trăm mười kg nó cũng ghét nữa chán vậy đó cái đó là cái số 1 số 1 là không ăn sáng mà tới tới mấy giờ tới tới khoảng chừng bà đẩy cái đẩy clip đó là khoảng ba rưỡi em khoảng ba giờ rưỡi chiều thấy ghê không mà trong cái thời khoảng thời gian buổi trưa đang đẳng là cái như bị bị men chậu tre nó bào mớ mana rồi nha trời đất nó bào đam tụi nó nhiệt tình luôn em xong rồi tập game nóc ri hoặc cao intra hoặc cao và chúng ta vô phòng game chúng ta đẩy và nếu mà các bạn chú ý là cái cái cái cái cái cái cái, cái cách đẩy của Di bây giờ nó hơi khác hồi xưa giờ là cần mày lên tạ thôi không cần mày đỡ tạ tại vì già rồi mấy em khỏi cần đỡ luôn dạo này tập không ai đỡ hết trơn á hồi xưa mà hồi xưa gọi là nút mà nó còn nghèo á nó còn tình còn nghĩa mấy em bây giờ tụi nó chạy theo đồng tiền không à mấy em bt kêu ở đây mày đỡ tạ cho tao một cái nó thôi sếp ơi bây giờ em đi kiếm tiền chứ giờ để tạ cho sếp không có tiền <laughs> không lẽ giờ mày đỡ tao, tao trả tiền cho mày ta nó lo nó kiếm khách bt nó kiếm khách ngoài không à lâu lâu được gặp thằng nhờ nó lên được cục tạ mừng thấy mẹ hơn là bữa nay con thằng nó lên mỗi bữa tự tao lên không trời ơi bởi vì cái gym bây giờ nó khác gym hồi xưa bạn khác lắm gym bây giờ nó chạy theo đồng tiền nhiều gym hồi xưa cái bt nó chưa phát triển á nó nên tập nó còn đỡ đỡ nhiều chứ hai chục năm nữa chắc khỏi nào đỡ nào luôn oh, và cái số 2 mà cái mà duy tự hào nữa nè thường thường á người ta những quay những clip tập nặng đó mấy bạn người ta quay những clip tập nặng là người ta tập đầu người ta khởi động cho qua bắp nóng cơ hiệp 1 đẩy nhấp cục hai chục 25 xong rồi qua hiệp 2 bắn cái đồng luôn nó còn đằng này là cái buổi tập thật của tôi cái buổi tập thật buổi tập thật đẩy cái đó là phải rep thứ 8 thứ 9 ủa set thứ 8 thứ 9 gì đó đầu tiên là di khởi động xong rồi di ép ngực di ép ngực xong rồi tới di đẩy ngược trên đẩy ngược trên phải 5 set đó phút tích người trên lắm bây giờ nhìn người trên nè cái gì xấu xấu chứ thiên mày cập nhật không giờ xấu hết đó xong rồi đẩy ngược dưới rep đó là rep thứ ba đó dư đẩy, dư đẩy từ là mức là 45 50 lên 55 xong rồi tính quốc cục 60 rồi đó chứ nhưng mà suy nghĩ nghĩ lại thôi kệ đó để dịp sau để dịp sau để mình ra nhiều clip mấy bạn bây giờ mấy bạn phải hiểu rằng cái youtuber bây giờ bảo hòa rồi bây giờ đề tài nó phải mấy cái gì đó nó nó nó nó nó nó phải gọi là đổ máu chút xíu nó mới có người coi nữa bạn nó nhiều khi mà đầu tư vô cái youtuber này hết ý tưởng rồi mình phải đi dành ý tưởng mình nuôi dưỡng ý tưởng nó nó khổ vậy chứ nên bạn hiểu không rất là gọi là cảm thấy con người của mình nó chưa chết lặng trong ghim mà đáng lẽ như tuổi người ta là bây giờ người ta đi ra đường người ta ôm gái rồi đúng không người ra người ta ra người ta đường đường ta tranh đoạt thiên hạ rồi chứ còn mình nghĩ là mình 34 tuổi vẫn hình học trong phòng gym mỗi ngày vẫn đẩy đỏ không nghĩ cái nào hết nhiều khi mình cảm thấy cái cuộc đời mình má yêu gym nhiều hay yêu gái nhiều ta thật sự lắm mà chưa khi gái kêu trả bài á mấy bạn cái mình nói thôi giờ nay tập gym mệt quá nghỉ đi mai tính để mai tính không à bao nhiêu cái mai tính nữa cái điều tiếp theo á là bạn thấy không con người di rất ghét là xuống kim nha ghét xuống kim cực kỳ luôn đó bởi vì thằng nào lên mạng hỏi anh Di có chết không là thằng đó bảo đảm xác định này thằng đó không bị chửi sắp mặt nữa mới lạ đó đó nên nên là Di Nguyễn là một natural gymer không? mà một natural gymer á ăn cơm mẹ nấu uống súp BBT là cái sức mạnh nó duy trì dài vậy đó bạn mấy người tướng chút ép con nhìn nhưng còn ma đẩy hai con tạ bự hơn hai cái đầu nữa nó đẩy hai con tạ bự hơn hai cái đầu nữa thấy không nhìn khi mình nhìn lại mình thấy mình tự hào bởi vậy nói chuyện khuyên các em khi mà chúng ta một khi chúng ta xuống kim là chúng ta phải suy nghĩ chứ phải cứ ẩu ẩu xuống kim như con gà công nghiệp yếu xìu tập gym mà thì nơi phòng gym là nơi khẳng định giới tính mà các em vô tập gym tướng bự nhưng cú tờ để tạ nhói rên la hử hử hử hử chả giống ai hết thí dụ tụi em tập nặng tụi em làm phiền thiên hạ thì là ok còn tụi em mà đặt diễn sâu nó vô phòng game có mấy bạn rồi diễn sâu quá nó không mà tập lại yếu quá thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta tập nặng lên tập nặng đi là duy nguyễn là thuộc trường phái cổ suý tập nặng mà tập nặng mà chọi tạ là đam nha bạn thấy không duy nguyễn xuống tạm để nó văn minh chưa nó văn minh chưa còn có mấy ai kia đó tập tả cho đùng đùng rồi phiền thiên hạ quá nó đó là một cái là natural tập gym á chúng ta phải natural gym phục vụ cuộc sống là natural à. xuống kim một cái một là hết gym phục vụ cuộc sống rồi đó là gym phục vụ cái gì đó thì không biết cái tiếp theo đúng không thật sự đẩy nặng vậy là để chi mấy em để quảng cáo cái phòng gym để quảng cáo cái phòng gym có tiền đó quảng cáo phòng gym có tiền mua cục tạ 60 kg để đẩy ngực các bạn cứ ngẫm đi phòng gym của bạn có tạ nhiêu comment vô Duy hỏi tất cả các bạn trẻ bạn lớn tuổi luôn nữa xem like xem video này của Duy phòng gym các bạn cục dumbbell là bao nhiêu và ở phòng các bạn các anh chị em cô dì chú bác đẩy tạ nặng nhất mức cực trên là bao nhiêu tạ dumbbell đó nên ý của Duy Nguyễn ở đây là một cái thông điệp là Duy Nguyễn là ghim chúa là chịu chơi đúng không không tin ghim chúa được phải không nói có sạch mắt có trứng trời chút thấy ghim chúa không đó cái này là fan hâm mộ làm trong ngân hàng ab bank Tặng anh gì cái giỏ Di Nguyễn Diêm Chúa À nha Quảng cáo ngân hàng luôn Nên nói với các bạn đó, là dù nắng hay mưa Dù ngày hay đêm Dù ngày chẳng hay ngày lẻ Dù FA hay có bồ Chúng ta vẫn phải duy trì cái thói quen tập gym Bạn tập gym có đều hay không? Hả? khi mà bạn tập gym đều nó luyện cho con người ta cái tính kỷ luật nói chung nó đi về đời nhiều lắm các bạn nó là một cái phong cách rất riêng của Di Nguyễn chứ không phải thằng giám đốc cầm cái thẻ VIP trên tay như vậy còn phải ôm cái cục tạ đúng không sân si với đời nếu mà các bạn hiểu Duy Nguyễn là một người sân si với đời là các bạn hiểu không đúng về về Duy Nguyễn đúng không ra đây em ra đại đi mệt quá mắc cỡ cái gì không biết nữa ừ rồi ok cứ xuống dưới lấy giấy đi anh ký sao nha tập game đi cô ừ, vô đó vô qua ba đùa 12 đóng tiền tập game 3 năm nha cầm cái thẻ VIP trên tay rồi đâu cần phải sân si với đời đó, nhưng mà cái cái con người của Di là thích tạo nên niềm vui tiếng cười và thích cà khịa mẹ rớt rồi thích cà khịa cái tập của Duy với Kỳ đó mà thằng nào càng ghét thì Duy sẽ làm cho nó càng nhây vui thôi vui thôi bởi vì bạn thấy nhìn không ở trong video bạn thấy gì vậy thôi chứ ngoài đời chỉ đẹp trai gấp 10 cái này là có lãi sành rồi đừng có đừng đừng được ói cái này là có lãi sành rồi không tin cầm tiền tới bbt xuống tiền đi nạp cạc cho bbt thấy gì nguyễn đúng không một người 34 tuổi đó ba bạn ơi bạn các bạn ngồi ở đây các bạn nghĩ rằng năm 34 tuổi các bạn còn trẻ có còn hồn nhiên và có còn nhiệt quyết có còn ngọn lửa như Duy Nguyễn hay không những cái đó đâu ra cái sự thành công của Duy Nguyễn ngày hôm nay khẳng định Duy Nguyễn đúng Duy Nguyễn có tầm nhìn chiến lược đó và sức khỏe sự trẻ tinh thần minh mẫn sự thành công thành công trong trong trong ờ, trong, trong, trong mạng xã hội thôi thành công trong mạng xã hội nó nó khẳng định rằng gym phục vụ cuộc sống mãi là một khúc trường ca đầy ngạo nghễ nguồn cảm hứng của bao thế hệ streamer đó là sự thật và thể hình phục vụ cuộc sống sẽ không ngừng bay cao bay xa tại vì sao tại vì người viết ra cái triết lý đó người ta còn được cái ngọn lửa đó, người ta còn được cái ngọn lửa và di Nguyễn cũng rất quý mấy bạn fan đó, rất quý bạn fan fan hâm mộ từ từ mọi miền đất nước trong nước hải ngoại thường xuyên ủng hộ thường xuyên khích lệ đó và nạp cạc cho BPT cái điều quan trọng nhất là nạp cạc cho BPT nha các bạn nên ngày hôm nay thật sự cá nhân Duy Nguyễn rất vui nên trong video này sẽ có event sẽ có event nha các bạn cứ comment đi Duy Nguyễn đọc Duy Nguyễn thấy cái comment nào hay Duy Nguyễn tự nhiên có event nè tại vì Duy Nguyễn không nghĩ rằng là mình nhịn đói như vậy mình nhịn đói một khoảng thời gian dài như vậy mình áp lực công việc như vậy mà vẫn có thể chơi được cái bức tạ 60 kg một tay trời đất có tôi đẩy 55 kg mà tôi giỡn tôi đó 60 kg cái một dám cá không nope. chẳng qua để mồi thôi nha cái đó là điều gì vui nhất các bạn có thể là ừ đồng ý với với với với, với cách nói của Như Nguyễn đồng ý với sức mạnh của Như Nguyễn hay là gì đó hay không đồng ý chuyện đó không quan trọng nhưng mà cá nhân của Duy vui lắm bạn vui lắm nếu không vui thì không có làm vlog đâu làm vlog chả là cái gì đúng không ở ngoài cuộc đời Duy Nguyễn là người hòa đồng các bạn sẵn sàng thấy đó nãy giỡn kia đá đít bóp tập gym với cu đối tác đâu bà chứ không phải lính tôi đâu đó xuống dưới cầm con trắc lên kìa à, nó phải giỡn đâu cầm thẻ chi cho ba chuyển tiền cho hai chú nãy đó biết bao nhiêu tiền không đó, đối tác mà giỡn vậy cho bạn người quá friendly chính các bạn không hiểu Di Nguyễn đúng không nếu mà Di Nguyễn cao ngạo thì Di Nguyễn không làm video cho các bạn coi đó nên các bạn muốn đánh giá Di Nguyễn một khách quan nhất thực tế nhất đừng có nghe thằng nào con nào trên mạng hết mà cầm tiền tới bbt nạp cạc người cũ cảm ơn các bạn đã theo dõi video